Đấy, anh em đánh giành chín có mấy anh em thôi thì cứ thử bát thử đĩa đây chúng mày thử bát đĩa mày mua bài chưa đây bài đây về đây mua bài chợ đây không cho tiền máy tao cầm cái tao có trách nhiệm bài bài chợ đây đúng không ừ. đây cho công thử luôn luôn thử quân tán em đốt bát đốt đĩa thoải mái đi cho công luôn đấy bốn cơ đánh nhá tao thích bốn cơ đen thì phải nâu nhỉ anh cứ để anh đen đấy anh cứ để mình đã đen đấy nhưng cũng phải lau thì ông cứ đưa trong này ông xoay bát cái đĩa thoải mái đi anh em xoay bát xoay đĩa đi xoay thoải mái đi đĩa nhà tôi không nhẹ ngại vấn đề gì mày mua bài này đâu đấy để mua bài tạp hóa đấy Đây cũng đang châm xịn không? Đâu đây châm cho tôi kiểm tra thoải mái, ông kiểm tra đi Rồi Ông kiểm tra thoải mái đi Đây ông thử vị Đây ông thử vị ý đi Hay hút cái đích ngay mà không cứ chịu thoải má, đấy, không chịu đấy không chịu đi hẳn đi đi ra ngoài mà đánh anh em được thua nó một vài chục thôi nhưng mà nó phải máy gì nó phải ok để cho không đến lúc đồ là nó có tang thiết thì anh em nó có à. nói tàng anh em chơi nhau đấy đâu cứ thử thoải mái đây đấy để cắt xong đây để đấy nó có xong ngay bóc lên không xem ôi chơi kiểu gì chẳng phải bóc chuẩn Rồi đưa cùng với Tâm Ok chưa? Ok. Không thử thoải mái đi. Rồi ok tôi ông ờ, tôi để tôi một cái nhá tôi một cái cầm luôn sóc ba cái này xong anh em đánh nhá sóc ba cái đầu này một này hai đấy, có chắc có phải cuối nhá hai, đánh nhá ok nick này đấu đi sẵn trong nghỉ ngoài 12 triệu yeah. cầm tiền gọi đến lẫn tiền đang ừ. cãi nhau rồi, ok chưa xong chưa dạ. mở ba tiếng đầu này ok ui dạ. sập dạ. đôi sập đôi hai triệu đi một triệu hai triệu cái gì sóc ba cái tiếng ba đánh ba tiếng này cái bán nhá ok đánh mình tài mấy tiếng đi còn thử nghe hai nhà chưa đánh khát nước rồi thì vai đá bình tài này ba tiếng đầu rồi mùi rất là rồi đấy năm trăm cái một triệu ừ anh chặn tiếng đi à, quay lại đánh lúc cái này cái thường yếu nhá triệu này xong chưa mở lên dạ, dạ, dạ. quay cầu mặt ngay ào đến ăn mà không cầu không dầu không mà không cầu không dầu chẳng biết ăn ra mẻ mà ăn đâu mẻ này đâu nheo một tô này chẵn thừa mẻ thừa 5 triệu ép chặn nhận 5 triệu dạ 5 triệu cái tên lần thứ tiếng ngoài nè còn 2 triệu nhận 2 triệu dạ còn 2 triệu ừ, ừ, là nhận dạ, 2 triệu xong chưa mở ra không không để cái làm việc hết cái mở hết ui giời chắc sợ là chặn phải không mỗi tiếng thì này nó ra triệu đi một triệu đi năm triệu 4, ừ cái mất 2 triệu Đấy, nấu đi theo mấy này cái xem nào sẵn tôi anh nhỉ hai triệu anh sẵn hai triệu nữa nhận hai triệu cái cân cân hả đúng không nào ra được để hai triệu nhận hai triệu xong chưa mở bát này ba trắng tinh ờ, ờ, ờ, thế thì làm ông ăn suốt mình chết rồi cái như ông dạ, không sóc theo ông cái chết ngay ô anh tính bạc hồi đây Nói đúng đi à, Không cầu đâu Lại quay lại ai Nó theo chặn cả triệu đánh chẵn 3 triệu nữa. nhận 3 triệu cái xuống một câu đi nhà đưa 5 triệu đáp chẵn nhận 5 triệu cái cơ Đấy, anh em mới nhìn lẻ vẫn còn 2 triệu nhận 2 triệu lẻ còn 2 triệu nữa đâu 4 triệu đây nhận 2 triệu nữa anh nhẹ triệu nữa đi không chưa ông này không chưa đây chẵn còn 2 triệu nữa nhận 2 triệu này mở nhá mở ba tháng Ừ. À, anh đánh gì đâu lẻ anh lẻ là sẵn Ê à một triệu về đi một triệu một triệu về đi đây năm triệu đúng không ừ. ông ấy thế một mày ao vãi mà à, năm triệu Điểm tiến rồi mùa vào thôi mình ăn chỉ ăn tí ăn nhớ máu sẵn đây anh cái này à xong chưa nè thừa 5 triệu nhận 5 triệu cái sướng một cơm cái sướng cái thêm con nè thêm 2 triệu nữa cái bán sướng rồi trước sau nè đưa 10 triệu nhận 10 triệu nhận giá 10 triệu mở nhá mở. em đánh không tôi em đánh này tiền lắm Chết Chặn ngay Chặn như con đầu mùi Ê À, đấy là đi ra 12 triệu à, triệu cho ra này Mía vẫn thừa 5 triệu Nhận 5 triệu Chắc cái cơ nghèo còn hai triệu đang nhận hai triệu này ha còn hai triệu nữa này đánh nốt hai triệu nhận nốt hai triệu nốt triệu nữa này để riêng tiền của tôi thôi tôi đánh hai triệu rồi dính tiền với nhau rồi riêng đấy để ờ, hai ông với nhau ngoài ấy bỏ riêng riêng lận tiền vâng, cãi vâng. nhiều tiền nó mở này ba giờ đi ra thế, thế, thế 5 triệu tôm này 5 triệu có cái 5 triệu người ta rồi người cầm rồi anh cầm rồi 3 triệu anh các ông nghe tôi sóc được không rồi em bị em cứ đánh nhá vì nên vì yêu không nhà nhìn cho ba con mà nếu nó còn là thứ tử điều nhìn đi ba con mẹ ba năm triệu À, chọn năm triệu. Nhận 5 triệu. À, nhận năm triệu luôn. Nhận 5 triệu. Cái cân. Nhé được ba triệu. Xong rồi cái được. Cái cân. nhận ba triệu rồi. Cứ đi thịnh mở không cam tiền đâu, xong chúng mày lấy xong chưa? Đây là đang bán ở đây. 12 vâng. triệu rồi. Nhận nốt 2 triệu. Ôi, Đó. Nói Mấy đây? Bà đi ăn gì? đi ăn. Nhà dạ, thế à. Thế nha. Đây mấy triệu đấy? 2 triệu. Kia mấy triệu? năm triệu. Má, được tiền. Ôi nhưng mà ai tìm bà đi ăn? Cầu này thôi. Cầu không cầu. Chết cái cầu này. 5 triệu nó lẻ 5 triệu đúng không à chắc 5 triệu nữa à chơi đi à chắc 5 triệu rồi ừ mà mà thôi em chơi thôi em cứ chơi đi làm tí làm tí mà ngồi đây càng lâu vui vừa đang bắt là nhảy con mắt chơi đánh đi à chắc 5 triệu nữa nhít bẩn chữ em năm cái cân làm thứ tiếng ngoài cần mở mở nhá mở đây sập đôi đôi làm việc gì nghe điện thoại năm triệu rồi ít còn một triệu một triệu cái đây này rồi gợi luôn bốn triệu rưỡi Ồ, thế trước ông bố mới bạn đi Không lẽ Ừ, đâu Tôi lấy lẻ lẫy giờ nó cũng lẻ Ba triệu bốn bốn triệu lẻ mẹ triệu nữa cho ra nè đâu mà chuyển tiền náo hơn mắt nhé thương 10 triệu nhận 10 triệu chẵn là một 10 triệu đó nhận cái 10 triệu không nào chúng cho 5 triệu chẵn là một 10 triệu đó ừ. em nghe anh ơi một. em đang ờ, đánh trong biết anh cơ à, muốn còn 5 triệu rồi Thiếu hết tiếng này. Có rồi anh. 4 triệu hay 5 triệu. 5 triệu nha. Một. Sai làm tí mấy anh em đang chơi đây. Rồi ok sao anh đang tí mấy anh em đang chơi đây bạc có lắm anh em sao không đánh được thôi Mở nhá bỏ bỏ tiếng này đánh thì ít còn à, vẫn cứ là chết này quá chứ còn người cày đúng nghe đi một triệu một triệu một triệu một triệu một triệu và đi đứt rồi cậu cho tay đánh đâu đi Ồ mua tôi ông 10 triệu ấy mình nghĩ 5 triệu cho dân để triệu rưỡi xe về thì mình ô 10 triệu đường xa xa đi đưa mặt cho mày không muốn nữa không hết rồi mở nhận cái mặt né đi mì nhé của mày đây đi nhà đi rồi ừ, anh em nghỉ đi rồi không không chơi nhá bài nhìn hết rồi hả à. bài nhìn hết rồi vâng tắt cái âm ở, ở máy nó đi đây đè cái đè mình tí mình cắt được thấy không nhưng mà chủ yếu là nhìn đến lúc ăn sóc này nhìn thấy không có ok chưa tắt mẹ đi rồi chào tất cả anh em nhé thì vừa các bạn cũng xem qua cái clip mình làm thì uh, các bạn cũng thấy đấy, quân cán khi mình chơi mình sóc hay là bát đĩa mình đã đốt hết lên hay là lăn châm mình hít quân cán bát đĩa hoàn toàn như bình thường nhưng mà người chơi hay là các bạn thấy cái quân này nó về rất là nhiều chẵn thì giới thiệu với anh em luôn cái quân này nó là quân nặng chẵn khi anh em đi chơi anh em chỉ được vị đưa cái bộ vị này vào các bạn làm trên vị gì cũng được mình có thể cung cấp được cho anh em vị này nó là vị không tan nên làm châm hít thoải mái đốt thoải mái anh em nhé anh em chơi xong bóc ra không có một cái tang tích gì thì nó là quân hơi nó nặng về một bề mặt anh em phải hiểu này vì sao gọi là quân hơi thì cái bát này các bạn nhìn này như cái bát này ở cái lòng này thì nó rộng còn cái lòng này nó đặc thì khi cái phương thẳng đứng của quân này nó rơi xuống thì bao giờ nó cũng đổ về mặt nặng đấy thì quân nặng nhẹ này nó cũng như thế anh em có thể làm về nặng chắc làm về nặng nỉ đấy anh em có thể làm vào bao vina này bao thăng long này ba số này hay là tất cả vật liệu quân đóm quân bài bài thì mình sẽ làm cả bộ bài cho anh em chơi nhưng mà cái quân này nó có nhược điểm của nó là anh em chỉ chơi ở trong vòng 3 đến 5 giờ anh em nhé nó sẽ bay hết hơi và nó không còn tác dụng nữa thì khi anh em cắt ra là anh em phải chơi ngay khi anh em không để lâu được anh em không chơi được qua ngày này qua ngày khác thì giờ mình sẽ test thử cho anh em vài tiếng để anh em biết được cái độ chuẩn xác và cái độ chính xác của cái quân này quân này nó là quân nặng chắc anh em nhé anh em đánh nặng về bề mặt chắc nhiều 10 tiếng mình sẽ đánh được 7 đến 8 tiếng chắc Đấy, các bạn sẽ đếm xem được bao nhiêu tiếng chắc anh em nhé anh em cứ sóc như bình thường cứ cân tay nghe bác anh em sóc này ok đấy chẵn này anh em này đấy một tiếng chẵn anh em này một tiếng nỉa một tiếng chẵn anh em này đấy. quá chẵn quá nỉa anh em nhé chứ không phải nó về độc chẵn không đấy hai tiếng chẵn anh em này đấy các bạn nhìn quân của mình xong rất là tơi mỗi chỗ của quân anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn xác này ba tiếng thì là bốn tiếng thì ba tiếng chẵn một tiếng nỉa anh em nhé chẵn này đấy năm tiếng bốn tiếng chẵn một tiếng nỉa anh em này chẵn này đấy anh em thấy chưa rất là nhiều chẵn anh em nhé vẫn chẵn này anh em đấy bảy tiếng thì sáu tiếng chẵn một tiếng cái này lìa này đấy các bạn thấy chưa tám tiếng thì sáu chẵn hai tiếng nghỉ anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa quân nó rất là tơi mình không phải dồn quân về dưới như thế nào các bạn cứ sóc thoải mái mềm tay cân tay ngay mát là ok ai sóc được đấy không phải là anh em có phải cầm cái anh em nhé chẵn này đấy anh em thấy chưa 10 tiếng 8 tiếng chẵn hai tiếng nghỉ thì khi anh em đi chơi cái sân chơi của anh em ấy người ta đưa về chẵn nhiều hay người ta chơi về có những người đánh cầu nhiều đánh cầu về chẵn cầu về lìa thì anh em lấy ngược lại quân cầu về lìa anh em chơi hoặc lấy quân cầu về chẵn anh em chơi thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa vị vào Đấy, anh em vào sân chơi của người ta anh em không cần sử dụng cái đồ gì cả anh em có thể giành chiến thắng được tuyệt đối 100% thì các bạn có thể làm được trên tất cả các vật liệu đấy bao thuốc này bao ba vina bao ba số bao thăng long hay là quân trắng quân bài quân đóm mình có thể làm được hết cho anh em và cung cấp cho anh em để anh em chơi đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn xác anh em sắp đôi này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn anh em nhé sấp đôi này đấy rất là nhiều chắc anh em thấy chỉ có một tiếng nhìn thôi năm tiếng chắc sấp đôi này đấy sấp đôi này đấy anh em thấy chưa rất là chuẩn